Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình làm video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn một số dụng cụ để các bạn chơi bầu cua bịp Thì uh, trên thị trường bây giờ nó giới thiệu rất là nhiều những cái dòng sản phẩm để các bạn chơi bầu cua Ví dụ như nước bôi, nước thoa hoặc là những cái à, máy phân âm ha Thì các bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi mua những cái sản phẩm đó ha Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái cách để các bạn chơi bầu cua hiệu quả nhất Đó là thứ nhất là các bạn vào sòng sới các bạn phải bỏ được bộ hột hoặc là cái thùng vào thì các bạn mới có thể chơi được ha hột á, thì chúng ta chơi hột bầu cua bố rung số mặt còn thùng á thì là các bạn chơi những cái mẫu thùng có kế sẵn camera vào trong đây ha thì đây là những cái mẫu thùng bên cơ sở mình đã kế sẵn những cái camera siêu nhỏ vào trong đây rồi ha thì những cái mẫu này tùy sòng sới các bạn chơi những cái mẫu thùng như thế nào thì các bạn có thể gửi cái mẫu đó lên mình sẽ độ chế camera vào trong đó cho các bạn nha ví dụ như thùng sơn nè hay là thau nhôm thùng giấy hay là những cái tô mica thì mình đều có thể làm camera vào trong đó cho các bạn ha thì những cái mẫu thùng sơn ở trên cơ sở mình có sẵn thì các mình sẽ làm cho các bạn còn không thì các bạn cứ gửi trực tiếp hai cái mẫu lên đây mình sẽ độ chế camera vào trong đó cho các bạn nha thì những cái mẫu thùng camera này thì nó sẽ bao cho các bạn sao đèn không thấy nam châm không hết nha thì cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu cụ thể và chi tiết tới các bạn đó là một bộ bầu cua báo rung số mặt nha thì đây một bộ bầu cua báo rung số mặt á, thì nó bao gồm một máy và một chip thì ưu điểm của cái bộ bồ cua này á thì nó sẽ là máy sẽ đi đôi với chip ha không ví dụ như chúng ta mất cái máy thì coi như cái chip dục hoặc là mất cái chip thì coi như cái máy dục đi ha không thể nào sử dụng được thì đó là ưu điểm của bộ bồ cua này không có bất kỳ những cái thiết bị nào hoặc là những cái máy dò sóng nào có thể bắt sóng được cái bộ bồ cua này thì cái chip này trong đây có pin ha pin này các bạn chơi trong vòng một tháng nó mới hết pin hết pin thì các bạn cứ gửi cái mẫu đó lên đây mình sẽ thay pin vào trong đó cho các bạn trong ba hộp thì chỉ có một hộp có chip còn hai hộp này hộp bình thường nha các bạn hai hộp này hộp 5 năm á còn cái máy này à, là cái máy các bạn sẽ bỏ vào trong người đụng chạm vào da thịt mình để cho nó cảm nhận được cục nhịp rung ha thì cái máy này sử dụng bằng pin remote pin máy lạnh ha thì hết pin thì các bạn cứ gắn pin vào là các bạn có thể chơi rồi ha hết pin thì chúng ta mua vài cặp về để dành hết pin lắp pin vô chơi là được rồi thì cái bộ bầu cua này nó hôm nay mình test cho các bạn nó sẽ có công thức là con cua không rung con bầu một ngắn một dài con nai hai dài con tôm một dài con cá hai ngắn và con gà một ngắn ha thì những cái công thức này khi mà các bạn lên mua hàng sẽ được nhân viên họ hướng dẫn cho các bạn về các bạn chỉ cần học thuộc trong vòng từ 5 tới 10 phút là các bạn đã có thể chơi được rồi ha thì những cái bạn nào mà đã có sẵn bộ bột cua rồi á, thì các bạn muốn làm theo cái mẫu cũ của các bạn cho dễ thuộc dễ nhớ thì các bạn có thể nói nhân viên sẽ làm đúng theo cái công thức cũ cho các bạn nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái độ chuẩn xác của bộ bồ cua bóng rung số mặt này nó như thế nào thì ờ, cái bộ bồ cua này á các bạn có thể là có thể là lắc bằng thùng giấy thùng nhựa hoặc là thau nhôm đều có thể được ha thì bây giờ mình lấy cái thùng mình lắc cho các bạn này ha bất kỳ cái thùng nào đây mình bỏ cái này vô cái thau này để cho bạn cảm nhận nhịp rung chung với mình nha sắp nè máy báo rung một cái dài chúng ta đánh con tôm nha các bạn mở nè có một con tôm nha tiếp tục nè máy không rung thì chúng ta đánh con cua nè không rung đánh con cua nha các bạn mở nè đó có một con cua nha thì cái này chuẩn xác 100% nha các bạn một ngắn một ngắn chúng ta đánh con gà nè mở có một con gà nè các bạn thấy không rất là chuẩn nha tiếp tục nè một ngắn tiếp tục là vẫn con gà nè mở nè đây các bạn thấy không rất là ok luôn ha sóc nè ai sóc cũng được ha máy báo một ngắn một dài là chắc chắn sẽ có con bầu trong đây bầu nè mở nè đây mình sóc lại coi hồi nãy là nó rung thế nè máy báo một dài một dài chúng ta đánh con tôm nha đây mở nè có một con tôm nha các bạn tiếp tục nè không rung chúng ta đánh con cua mở nè ha có một con cua thì cái máy này rung rất là mạnh ha để các bạn con nhịp cho dễ hai dài hai dài chúng ta đánh con hai dài đánh con nai nha các bạn nai này mở ra con nai này hai con nai luôn thì đây là một cái bộ bầu cua bao rung sáu mặt thì bạn nào mà cần cái bộ này về chơi á, thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0909 70 túi nha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 để hỏi trực tiếp mình ha hoặc là bạn nào mà ở xa quá không có thời gian để lên trực tiếp á, thì các bạn cứ alo cho mình mình sẽ test qua zalo cho các bạn và ship hàng về tận nơi cho các bạn được luôn nha thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha